Bữa ăn từ biệt Chúa Giêsu chữa lành cho những người bệnh tật và chu cấp cho những người đói kém ăn. Ngài yêu thương những người bị ruồng bỏ và dạy họ về vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng những lãnh đạo tôn giáo không thích sự dạy dỗ đó và họ ghen ghét Ngài. Họ ghét Chúa Giêsu đến nỗi quyết định sẽ giết Ngài. Hmm. Họ cho Judas một trong các môn đồ của Chúa Giêsu 30 miếng bạc để Juda nộp ngài cho họ. <laughs> Chúa Giêsu và các môn đồ dự lễ vượt qua. Khi họ đang ăn, Chúa Giêsu buồn bã nói: Một người trong các con sẽ phản bội ta. Quá đổi ngạc nhiên, mỗi người đều trả lời: Lạy ừ. Chúa, không phải con. Ừ. Chúa lại nói, Thật vậy, một trong các con đang ăn đây sẽ phản ta. Juda chối, Thưa ừ. Chúa, không phải ừ. con đâu. Ừ. Chúa Giêsu đáp, Ngươi biết điều đó mà, hãy đi và làm nhanh lên. Vậy Juda bỏ đi. Oh. Chúa Giêsu lấy bánh và tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài bẻ ra rồi đưa cho các môn đồ và nói: Hãy nhớ đến ta khi các con ăn bánh này. Đây là thân thể ta đã ban cho các con. Mm-hmm. Rồi Chúa Giêsu lấy chén và tạ ơn Đức Chúa Trời. Tất cả các con hãy uống chén này. Ngài phán, đây là huyết của ta, đã đổ ra để tội lỗi được tha. Khi họ ăn xong, Chúa Giêsu và các môn đồ cùng hát thánh ca, rồi đến vườn Gethsemane để cầu nguyện. Hmm?